đây này cả nhà có thấy này hiện tại ở đây là của cà phê lên nha rồi bất động sản Bình Phước kỳ vọng cô giới đầu tư ngày 4 tháng 11 2022 là ngày hôm qua nha mới nhất nha cả nhà rồi ở đây này những tác động tích cực từ thị trường bất động sản phía Nam cùng thế mạnh nội tại vốn có bất động sản Bình Phước mang lại cho nhà đầu tư sự an tâm và kỳ vọng vào thị trường vô cùng khởi sắc mình đọc lướt qua rồi à, mình sẽ có những cái à, video mình làm riêng về những cái à, bài về bất động sản mình sẽ tìm những thông tin như thế này mình chia sẻ cho cả nhà nha Bình Phước thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam sở hữu 13 khu công nghiệp lớn nhỏ với tổng diện tích trên 6.000 hecta trong đó 11 khu công nghiệp đã được đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng và đi vào hoạt động. Nhiều cụm công nghiệp đang được quy hoạch triển khai xây dựng trở thành những vệ tinh phụ trợ cho các khu công nghiệp trong tương lai. Cái đây là hình ảnh mà các khu công nghiệp hiện tại nó đã và hoạt động này, các nhà máy này cả nhà, nhà thấy không ạ? Ngoài ra Bình Phước trở thành cầu nối liên kết thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương với các tỉnh Tây Nguyên, Lào và Campuchia thông qua các tuyến đường trọng điểm như cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Hoa Lư, đường trục liên tỉnh DT756, DT759B. Trong đó quốc lộ 13 là một trong những tuyến đường huyết mạch của hệ thống giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, kết nối thành phố Hồ Chí Minh, Thủ dầu Một, cửa khẩu Hoa Lư. Tuyến đường này góp phần không nhỏ trong các công cuộc xây dựng đổi mới kinh tế, xã hội của tỉnh Bình Phước ngày càng phát triển. Các tuyến đường được hình thành không chỉ rút ngắn thời gian kết nối giữa các tỉnh Tây Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh với Bình Phước mà còn có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy kinh tế Bình Phước tăng trưởng mạnh mẽ, kéo theo đó là sự phát triển vượt bậc của thị trường bất động sản. Ở đây này cả nhà, thì uh, có phải là hiện tại Bình Phước đang rất phát triển đúng không? Cả nhà nhìn công trình, còn à, review là tiếng uh, à, 4 tiết số 3 rồi hôm nay Toàn sẽ vào review tiết số 2 thì cả nhà thấy là hiện tại các tiếng đều đang được làm mạnh đúng không các nhà đang được khởi công cực kỳ mạnh và cái nhà thấy thì hiện tại dù phía xa xa thì ai có anh đang bán tọa độ kìa đó anh nó đang bán tọa độ và bán tọa độ thì còn có hai người rồi xe đang múc này bây giờ chúng ta đi tới đây một xíu nha chúng ta đi tới đây một xíu chúng ta thấy uh, mốc đốc bên này đó là cống như vậy thì à, toàn sẽ review tiến độ thi công toàn không có được cập tới bất động sản nhé bất động sản thì à, ở trên tiếng 2 này cũng có nhiều và hiện tại cũng đang có nguồn F0 với cả nhà hiện tại cũng đang có nguồn Hello cả nhà là là toàn đây hôm nay à, toàn đang có mặt tại tuyến số 2 toàn đang có mặt tại tuyến số 2 nha cả nhà và đây là cái đoạn ờ, gần với khu công nghiệp gần thôi nha cả nhà tại vì ờ, chúng ta nhìn hướng này hiện tại thì cái cái đoạn này mình không biết là công trình làm cái gì mà người ta đào đào một con đường như thế này hoặc là người ta lố đắp như thế này Tôi nghĩ là chắc là cái ờ, đoạn này đỡ mà trời có mưa thì thoát nước rồi sau đó xử lý sau rồi chúng ta đi thẳng qua bên kia chúng tôi đi thẳng bên kia bên kia coi có một ờ, anh đang đứng ờ, cầm cây đó mà bán tọa độ á cả nhà cái kinh nghiệm của mình thì, cầm cây đó bán tọa độ á nhà thấy không ạ thì hiện tại mình đang đứng trên tiết số 2 và đoạn này cách khu công nghiệp khu công nghiệp là đi, đi ra hướng ở đó nha cả nhà đi hướng ở đó tầm khoảng là 2 km khoảng 2 km thôi tầm đó thật là cũng chưa tới chưa tới 2 km tầm khoảng một một một km rưỡi theo mình đoán là tại vì tì qua cái đoạn dốc đó là là vừa xuống cái một xíu ấy vừa xuống cái dốc đi tầm khoảng cỡ 300 m là tới khu nghiệp rồi tại vì nó có nó có cái ờ, cái rãnh này này nên xe của toàn không có qua được hai xe của toàn đang đầu đây hôm nay trời mưa cho nên đi xe vào cũng ờ, nói chung là lát nữa gì là phải rửa xe rồi đó rồi đây hiện tại tuyến số 2 hiện tại là công trình đang làm đây ta làm như thế này cả nhà thấy không ạ cống ờ, đã nói chung là cống ở đây lép dìa cống lớn cống nhỏ cống ở tí số 2 đây mình không biết như thế nào mà nhỏ hơn những cống kia thật là cống này là cống ờ, cống cống nội bộ cống nhỏ thì trước tiên mà đỡ mà review ờ, tí số 2 này á thì mình cùng cả nhà xem cái tin tức trước nha ở đây thì toàn có trước khi đi quay á toàn có xem tin tức ở Bình Phước thì có một tin cực kỳ hay là ở đây này nha cả nhà đây này cả nhà có thấy này hiện tại ở đây là của cà phê lên nha rồi bất động sản Bình Phước kỳ vọng cô giới đầu tư ngày 4 tháng 11 2022 là ngày hôm qua nha mới nhất nha cả nhà rồi ở đây này những tác động tích cực từ thị trường bất động sản phía Nam cùng thế mạnh nội tại vốn có bất động sản Bình Phước mang lại cho nhà đầu tư sự an tâm và kỳ vọng vào thị trường vô cùng khởi sắc mình đọc lướt qua rồi à, mình sẽ có những cái à, video mình làm riêng về những cái à, bài về bất động sản mình sẽ tìm những thông tin như thế này mình chia sẻ cho cả nhà nha Bình Phước thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam sở hữu 13 khu công nghiệp lớn nhỏ với tổng diện tích trên 6.000 hecta trong đó 11 khu công nghiệp đã được đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng và đi vào hoạt động. Nhiều cụm công nghiệp đang được quy hoạch triển khai xây dựng trở thành những vệ tinh phụ trợ cho các khu công nghiệp trong tương lai. Cái đây là hình ảnh mà các khu công nghiệp hiện tại nó đã và hoạt động này các nhà máy này cả nhà nhà thấy không ạ ngoài ra Bình Phước trở thành cầu nối liên kết thành phố Hồ Chí Minh Bình Dương với các tỉnh Tây Nguyên Lào và Campuchia thông qua các tuyến đường trọng điểm như cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một Hoa Lư đường trục liên tỉnh DT756 DT759B trong đó quốc lộ 13 là một trong những tuyến đường huyết mạch của hệ thống giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam kết nối Thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một cửa khẩu Hoa Lư tuyến đường này góp phần không nhỏ trong các công cuộc xây dựng đổi mới kinh tế xã hội của tỉnh Bình Phước ngày càng phát triển các tuyến đường được hình thành không chỉ rút ngắn thời gian kết nối giữa các tỉnh Tây Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh với Bình Phước mà còn có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy kinh tế Bình Phước tăng trưởng mạnh mẽ, kéo theo đó là sự phát triển vượt bậc của thị trường bất động sản. Ở đây này cả nhà, thì uh, có phải là hiện tại Bình Phước đang rất phát triển đúng không? Cả nhà nhìn công trình còn à, review là tiếng 4 à, tiếng số 3 rồi hôm nay toàn sẽ vào review tiếng số 2 thì các nhà thấy là hiện tại các tiếng đều đang được làm mạnh đúng không các nhà đang được khởi công cực kỳ mạnh và các nhà thấy thì hiện tại dù phía xa xa thì ai có anh đang bán tọa độ kìa đó anh nó đang bán tọa độ và bán tọa độ thì còn có hai người rồi xe đang múc này bây giờ chúng ta đi tới đây một xíu nha chúng ta đi tới đây một xíu chúng ta thấy uh, mốc đốc bên này đó là cống như vậy thì uh, toàn sẽ review tiến độ thi công toàn không có được cập tới bất động sản nhé bất động sản thì uh, trên tiếng 2 này cũng có nhiều và hiện tại cũng đang có nguồn F0 ở cả nhà hiện tại cũng đang có nguồn F0 cho nhà đầu tư uh, phân lô hả uh. mà thị trường hiện tại bây giờ cũng khó cho nên nó là Toàn sẽ không review gì, gì nhiều Toàn sẽ không review nhiều bất động sản Mà Toàn review uh, tiến độ thi công Công trình đang làm thôi Ở đây thì xe cẩu đang múc Ở đây Toàn nghĩ là múc đó mà đổ mấy cái này này đó, Toàn nghĩ là đang múc đổ mấy cái này này Đây mình múc cống anh? này mình này mình bóc luôn qua cống hả cái đó là xe cẩu mình đang múc đây là để mình bao cống hả dạ. Đó. Đây là đang múc bao cống nha cả nhà Đây là tiếng số 2 Chắc là tiếng số 2 cái độ dốc với cái độ Cái dòng nước chảy nó ít hơn các tiếng khác á Cho nên cống nó nhỏ hơn Cống nhỏ hơn tiếng 3 ờ, và tiếng 4 Tương 3, tương 4 cống bự lắm Như tương 4 thì ờ, mình được ờ, biết là ờ, đường kính nó là một mét lận một mét lận Còn tiếng 3 đường kính to hơn Như ngày hôm kia mình đi review á Mình có công chiếu cho cả nhà xem rồi đó Thì cống đường kính to lắm nhưng mà ở đây tiếng 2 thì đường kính nhỏ hơn đường kính nhỏ hơn nha cả nhà rồi đây là những hình ảnh à, mới nhất ở tiếng 2 nha. Mới nhất hôm nay là ngày 5 tháng 11 2022. Ngày 5 tháng 11 2022 nha cả nhà. Và toàn à, cũng hay chia sẻ là toàn review như thế này tới cả nhà có những hình ảnh mới nhất mà chúng ta cập nhật. Chúng ta có những cái định hướng rõ ràng hơn vừa trong chiến lược đầu tư bất động sản của chúng ta thì à, bên cạnh đó thì toàn cũng, cũng hy vọng là những cái video của toàn những video của toàn sẽ giúp ích cho tất cả các nhà đầu tư cũng như à, tất cả mọi người mà đang quan tâm đến đồng phú vừa đầu tư cũng như là hạ tầng kết nối giao thông và những tuyến đường hiện tại đang làm thật ra mình biết ở Bình Phước á, hiện tại được quy hoạch gọi là đồng bộ và đang được gọi là uh, kêu gọi các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước vào đây đầu tư đó mà trở thành một thủ phủ công nghiệp giống như ở Bình Dương là một tỉnh à, công nghiệp nha cả nhà thì Bình Phước hiện tại đang là một tỉnh à, rất là trẻ và phát triển công nghiệp nhưng mà về tương lai sẽ phát triển ngang ngang với Bình Dương đó. trong thời gian à, sớm trong thời gian ngắn thì chưa chắc là là là ngang Bình Dương được nhưng mà vừa lâu và dài thì có thể là ngang với Bình Dương nha từ Bình Phước đi sau thì sẽ rút sẽ rút kinh nghiệm cũng như là học hỏi được những cái à, cái hay từ à, Bình Dương và chúng ta sẽ phát triển tốt hơn cũng như là dân cư à, sẽ tập trung vào nhanh hơn Đây, phía cả nhà thấy ở phía xa xa xa kia phía xa xa xa kia á, là khu ngoài đó là khu công nghiệp Thành Phương á lát nữa mà toàn review ở đây xong hết rồi á ở tí số 2 á tuần ra đấy toàn review ờ, khu nghiệp thành phương nữa luôn toàn làm video luôn và toàn sẽ công chiếu uh, trong những ngày tới cái nhà xem á cái nhà xem thì cái nhà nhớ review cũng như là thấy hay thì cho toàn một like một đăng ký một chia sẻ có động lực ở toàn uh, review nhiều hơn nha còn về giá bất động sản ở tại tiết số 2 này thì theo toàn được biết hiện tại chắc tầm khoảng uh, 320 330 trên một mét ngang đó toàn dự đoán nha dự đoán để chính xác thì ờ, ờ, toàn sẽ kiểm tra lại cái toàn sẽ kiểm tra là cái nguồn mà hiện tại ờ, anh em đang có dưới này ở đây à, Tường thấy à, đội có một đội làm mạnh ở Đồng Phú này trương phân lô thứ số 2 này mạnh lắm cả nhà cực kỳ mạnh rồi thì toàn à, xin giới thiệu sơ qua và toàn sẽ chạy xe lên trên kia à, trong cái video này toàn chạy xe thì chắc chắn là nó sẽ có tiếng gió ồn nhưng mà cả nhà cố gắng xem nha hoặc là toàn đóng cửa kính lại đóng cửa kính lại thì sẽ uh, nhìn thấy kính hai, hai bên thôi rồi thì toàn nói lại là hiện tại cái vị trí toàn đứng đây chạy vào trong à, phía tây của còn của toàn đây thì đó là vào khu công nghiệp vào khu công nghiệp tầm khoảng à, một cây rưỡi chứ không to hai hai cây đâu khoảng một cây rưỡi là quá xa rồi đó một cây rưỡi là quá xa rồi đó cả nhà vào đó là khu cống khu nghiệp một cây rưỡi nha rồi phía xa xa bên kia là khu nghiệp thành phương khu nghiệp thành phương sát cứ cơ tuyến số 2 này và tuyến số 3 rồi đây đây là những anh em à, công trình hiện tại đang làm rồi bây giờ cái nhà theo toàn lên xe nha lên xe nha cả nhà Rồi bây giờ thì à, cái nhà cùng toàn sẽ chạy một vòng tuyến số 2 chạy lên bên kia nha cả nhà. Thì à, chúng ta tới chỗ nào mà gọi là thấy đông đông á thì chúng ta sẽ dừng lại còn không chúng ta đi luôn ở tranh thủ thời gian hôm nay trời mưa này cả nhà tối hôm qua trời mưa cho nên đất nó nó, nó, nó, nó hơi hơi lúng cũng như là à, đi xe đi xe dính bánh thấy cả nhà thấy không ạ à? Dạ đó là anh em đang làm ở đây cả nhà xem thấy hay cũng như là thấy uh, có ích cho mình đó thì cả nhà cứ like cho toàn một like chia sẻ cho toàn một chia sẻ nha cả nhà chia sẻ để cho nhiều người họ thấy cái video này của mình và những nhà đầu tư đó họ cũng đang quan tâm hoặc là cũng có những nhà đầu tư mà đã mua ở đây rồi thì có thể biết được cái tiến độ và biết được đất của mình uh, sắp nằm trên mặt đường lớn như thế nào tính ra tiếng số 2 sẽ là một trong những cái tiếng ờ, cũng rất là hấp dẫn đó cả nhà ngày xưa mình ờ, tức là cách đây khoảng một năm đó, là ta, cái nhận định của mình sai về tiếng số 2 nếu đầu tư tiếng số 2 cũng rất rất ok đó lát nữa mình lên mình xem thử cái ờ, cái quy hoạch xem như thế nào ở phía trước này của chúng ta ờ, cái nhà thái này xe hiện tại đang đậu này xe đang đậu đó mà chờ làm này rồi đá nữa đố này mình đi trên xe như thế này cũng được cái nhà chỗ nào mà công nhân đang làm hay là xe hay là, là có thợ đồ đang làm thì chúng ta sẽ dừng lại ở đây cũng giống như các tiếng khác nha cả nhà ở đây cũng có giống mình né ra cho xe nó chạy xe chạy gô á ôi dù công nhân kia nó nó chạy cắt qua đầu xe à, mình xuống thì mình mình mình mình định vị cái à, cái cái cái cái làng xe cho cả nhà chỗ đây nó có cắm rồi à. ta sẽ định vị cái làng xe cho cả nhà nha xe đây xe đi chỗ đất rồi chỗ đá này mà chạy gơ quá rồi xe mấy lúc nãy may không rồi cả nhà thấy này nha đây nhà thái hiện tại ra là cọc này đây là cái nhà thấy chỗ xa xa kia là có một cái mảng xanh đúng không thì đây là cặp này thì cái đây là con con con lương ở giữa đây là con lương ở giữa nha con lương ở giữa rồi tiếp theo là xe lớn chạy hai bên đây xe lớn chạy hai bên đây xe lớn chạy bên này à, xe công á là chạy bên này rồi thì à, tiếp theo con lương ở giữa rồi tiếp theo nữa là có một con lương tiếp tại con lương tiếp đây con lương ở mấy đây nó rộng 65 mét mà đây ở đây là con lươn thứ hai là giống như tiếng 4 này cái đoạn này là giống như tiếng 4 này cả nhà cả nhà thấy không à, xa xa cả nhà thấy hai hai bên này cọc này hai bên này bên này rồi bên này à, thì đây là khoảng cách là 2 mét này giống như là ở tiếng 4 này sẽ trồng hoa dưới uh, sẽ có lắp uh, ờ, lắp đèn lắp đèn vào vào khu nghiệp còn mấy bên này đây là dành cho xe máy này đây là dành cho xe máy này nhà thấy không ạ đây dành cho xe máy rồi còn đoạn như này là cống này sẽ lắp cống ở đây đoạn này sẽ lắp cống ở chỗ này cống này cả nhà thấy là thấy luôn kìa nó cống là ngay chỗ mép này này tính là tính từ cái mép này nè nhà thấy tính từ mép này này trở ra đây là cống rồi còn cái trên đây là dành cho xe máy này còn với vỉa hè này à với hè là tính từ cái cống chứ không tức là tính từ cái mép cống đây này mép cống này đây là vi cách ừ, làm tiếng số 2 nha mình review cho cả nhà ờ, biết nha cả nhà hồi lát nữa mình chạy lên tiếng số 2 ngắn lắm tiếng số 2 có hình như 5,6 km là sao ạ đây này cả nhà cả nhà thấy cống không mà công ty số 2 nhỏ lắm cả nhà chắc là lượng nước ít người ta công kỹ thuật người ta tính toán hết rồi công thiết kế lại là cống này tính từ cái, cái mép cống này này cả nhà thấy không tính từ mép cống này đi vào là vỉa hè à, vỉa hè đi vào trong đó rồi bắt đầu từ cái mép cống này à, từ mép cống này đi ra đây tới chỗ này à, tới chỗ này thì chỗ này là làng cho xe uh, xe máy này rồi bắt đầu từ cái tay từ cọc này và đây là 2 mét này thì đây là cái bùng đây là cái cái, cái bùng binh này không phải cái rãnh đó mà làm hệ thống đèn chiếu sáng kèm với trồng ho trồng cây cánh ở đây rồi tiếp theo ở đây đoạn này là xe máy này à, mình xuất đi đoạn này xe công chạy này xe lớn chạy á xe ô tô á rồi tiếp theo là cái à, cái khoảng cách ở giữa này đây cái à, cái cái, cái, cái à, giống như à, cái cái cái cái cái à, cái ranh á ở giữa cái cái này nó to lắm chắc này cái này 3 mét chắc cái này 3 mét giải phân cách à, cái này là gọi là giải phân cách cái này là giải phân cách ở giữa cái nhà nhìn thấy xa xa kia đó, ở đây à, mình không đo nhưng chứ mình nghĩ 3 mét 4 mét gì đó người ta cũng trồng hoa trồng trụ điện ngồi ở đây rồi tiếp theo đây là giải phân cách ở giữa lớn rồi tới ờ, đoạn này là xe cho ô tô chạy này Họ ờ, ô tô chạy xong rồi tới phía, phía bên kia là là con con con con trả phân cách tiếp đây nhà thấy chỗ kia có cái cây có co hai giải phân cách rồi tiếp theo ta đây là xe máy cái đoạn này là xe máy chạy đó cá nhân nhìn xa xa kìa, xe máy rồi tiếp theo là cống đây cống đây đây cống đây cái từ mép cống này tính ờ, tính vào từ mép cống này tính vào đây là vỉa hè hay vỉa hè tới đây đó, cái nhà thái này này này có này đó từ từ cái mép cống này và đây là vỉa hè rồi từ mép cống này ra một đoạn này là xe máy xong tới con lương tới con lương đó trồng hoa rồi gắn đèn chiếu sáng xong tới ô tô xong rồi tới con lương bự xuống tới ô tô xong rồi tới con lương lương 2 mét lương hai nhỏ lương nhỏ đó xong tới ờ, làng xe máy xong tới vào trong kia là vỉa hè đó đó là người cách như vậy thì các tiếng ờ, lớn ở đồng phú tức là bốn tiếng tạo lực đều có những con lương nha cả nhà tiếng 3 tiếng 4 thì sẽ sẽ sẽ có ờ, hai con lương nhỏ thôi nhưng mà tuyến 65 hết này thì có đến tận 3 con lương lận rồi xe kia đổ xong bây giờ đi kìa thường những xe ben này chạy thì nhanh lắm cả nhà cho nên chúng ta phải, phải tránh nó ra không tránh thì nguy hiểm lắm đá đổ đổ rồi kìa và bây giờ chúng ta sẽ à, đi à, đi tiếp lên tiếng số 2 nha toàn dành thời gian đó mà review cho cả nhà đó cái nhà thấy không hiện tại này à, lên tới chỗ kia tới cái chỗ cái chỗ mà bán xanh xanh đó đó chỗ xe đang đang đang chạy á chúng ta sẽ nhìn thấy rõ luôn à, người ta phân chia ra cái à, cái con lương các các các các ranh giới của xe này cả nhà thấy này cả nhà ở đây cả nhà thấy uh, à, hai hai cái rãnh mà có mà không à, một cái rãnh phía bên này này đó có lâu mọc quá là cái rãnh uh, giải phân cách ngăn cách giữa cái làng này là làng ô tô này còn cái làng chỗ mà xe đang chạy đấy là làng xe máy chạy á còn ở làng ở giữa đây đây làng ở giữa đây nhà thấy không ạ làng ở giữa đây là cái làng lớn như cái nhà làng bự á của tuyến số 2 á làng bự của tuyến số 2 này người ta đang làm á người ta đang làm công trình này ở đây thì cả nhà thấy ờ, cống cống nó đặt ở đây hết rồi đã được đặt vừa mép cống nó đã đặt vừa hết rồi cái chỗ nào mình được lắp là chỗ đấy ờ, đã hạ cống xuống rồi nha cả nhà hôm nay tuần tuần review tuyến số 2 nha một tuần review á với mục đích là cả nhà cập nhật thông tin ờ, cũng như là tiến độ thi công của từng tiếng và hôm nay là tiếng số 2 thì đối ờ, với cả nhà ờ, có thể nhận định được cái tiềm năng bất động sản tại Đồng Phú cái nhà nhà đầu tư nào mà đã đầu tư rồi thì yên tâm hơn vừa tiến độ thi công nha cả nhà còn vừa bất động sản thì toàn không có nói vừa bất động sản hiện tại trên những video mà toàn đang review đây tại vì thị trường hiện tại đang đang rất là ảm đạm và giá thì ờ, chắc chắn là nó sẽ được ừ, hạ giá so với cái thời gian ờ, đang sốt tức là so với thời gian mà tốt á bây giờ cũng không ai nói hay được đâu cả nhà nếu như mà đầu tư bất động sản trong thời điểm này á thì ờ, chúng ta nên chọn vùng quen tức là những vùng trũng á giá đang thấp á chúng ta đầu tư chúng ta chọn vùng vùng giá mà đang thấp ấy, chúng ta đầu tư nha cả nhà còn hiện tại giá đang cao những cái vùng mà đất cao giá cao như thế này thì chúng ta chưa nên đầu tư được và chúng ta chưa nên đầu tư nha hoặc là chúng ta chờ thời gian ở đây thì, thì toàn thái này ở đây toàn thái là ở phía bên kia xe đang múc nhiều lắm cả nhà nó toàn chạy qua bên đây xem thử xe đây nó đang lấn nó chạy đây này cả nhà đây là con lương bự này con lương lương ở giữa này các nhà thấy không con lương ở giữa này rồi phía đây này đây này con lương đây là con lương uh, ờ, các nhà thấy không ạ ở đây đây là con lương ờ, ở, ở phía ấy này à vô trong này không biết đường lúng không chắc lúng quá chắc lúng cho nên phải đi đi hướng kia à thôi bây giờ ở cái chỗ này nó gần á toàn toàn xuống toàn đi bộ đi đi bộ lên kia đi chứ đi đi đi xe qua không được đâu toàn thấy uh, xe bên nó ra hiệu là không đi được rồi ở toàn tắt máy rồi đây này cả nhà ở đây là nhìn thấy rõ luôn á đây là con lương bự này đây là con lương bự này là ở giữa này con lươn ở giữa này nó thấy nó rộng không cả nhà người ta đã đổ, đổ đất lên luôn á con lươn này sẽ trồng hoa ờ, rồi trụ đèn chiếu sáng còn đây đây này con lươn nhỏ này chúng ta thấy rõ luôn này cả nhà đây là con lươn nhỏ này đó à, cả nhà thấy không ạ đây là con lươn nhỏ này rồi cái đây là rãnh xe máy này tới xe máy này rồi tới chỗ đây là cống này tính từ mép cống này đi vào đây là vỉa hè này các nhà thấy thấy rất rõ luôn cả nhà cống ở đây người ta đặt rồi á người ta đặt cống rồi á người ta mới lắp như thế này chứ cống đặt rồi này cả nhà nhìn đã thấy rồi cống đặt hết rồi khi mà người ta hiện tại thì đất rồi nó lắp để cho khi mà người ta họ làm hoàn chỉnh đó, người ta sẽ móc đất lên cho nó thông cống rồi bây giờ chúng ta đi à, đi bộ một xíu đi trên kia người ta đang làm công trình đó. trên kia người ta làm công trình đó mình chạy xe vào nhiều lúc cũng không hợp lý lắm chịu khó đi bộ một xíu công trình đang làm lớn lắm nha cả nhà bây giờ đỡ toàn toàn toàn lên à, cái à, cái rảnh đây toàn đi lên cái rãnh con lương bự của tiếng số 2 này. đây này cả nhà hiện tại ở đây người ta đang làm móc này tới toàn chạy chạy xe hướng này thôi mình chạy xe hướng này thôi được không đó mình chạy xe hướng này ra kia có thông ra kia chung là đây là những hình ảnh ờ, mới nhất của tiếng số 2 nha thì toàn chịu khó toàn đi ờ, review như thế này thì đỡ cả nhà được biết á nhà được biết thì ờ, cả nhà có có những nhận định cho riêng mình chạy ra kia cũng được luôn á cả nhà không biết chạy được không chạy xe cho nó nhanh chứ còn đi đi như thế này lâu lắm cái này là đang đang mất cống này này đang móc cống này tất cả các tiếng ờ, tuần review cả nhà thấy không tất cả đều đang được làm hết đang ờ, tất cả đều đang được làm hết là đang móc cống này xuống cột cống sâu lắm cả nhà này cả nhà thấy này cống sâu lắm cực sau luôn à, không sâu nữa. đây này cái nhà nhìn thấy này thôi lên xe chạy lên chưa một xíu thôi được không rồi à, chúng ta sẽ à, kết thúc video chúng ta chạy lên kia một xíu chúng ta kết thúc video chúng ta quay vừa ở đây à, khá là là, là đẹp nha cả nhà công trình làm à, như thế này là rất là bài bản thực ra thì à, vừa dự kiến theo nhận định của toàn thì để đó mà thông tiếng thì chắc cũng khoảng cuối năm 2023 thì mới thông tiến được nha cả nhà thấy vậy thôi chứ còn nó còn nhiều giai đoạn lắm nhiều uh, nhiều giai đoạn nữa mà hoàn thành chứ không phải làm một phát là vài tháng là xong liền đâu rồi cái nhà phải theo theo theo chân toàn chạy lên trên kia thôi chạy lên kia không được thì chúng ta quay lại đúng không cả nhà nhưng mà cái quan trọng là toàn quay video như thế này á, thì cả nhà thấy được cái ờ, thứ nhất là thấy được cái quy cách hai là thấy được những cái hình ảnh mà mới nhất của tại tiếng số 2 đó, cống rồi đã cống ở đây là bỏ rồi nha cái đấy còn dư á rồi cái kia là con lương con lương bự con lương rồi cống là mất kia rồi cứ mỗi ờ, giữa giữa hai giữa con lương bự này thì là xe ô tô chạy à, hai rãnh bên đây là xe ô tô chạy qua bên kia của con lương nhỏ thì mới là xe xe máy bên này còn vậy à, chúng ta lên xe đi lên xe chạy lên kia nha cả nhà xong rồi à, chúng ta xem nó như thế nào rồi chúng ta kết thúc video hôm nay trời mưa hôm trời mưa cho nên là đi vào trong này á là là lúng lún cho nên cũng khó đi lắm cả nhà không hay dở đâu không biết là có xe ben không còn chỉ sợ chạy lên đang chạy lên đây là xe ben nó chạy lại á chắc là không có xe bên chỉ có hai xe thôi à, mới nói kia có xe thứ ba rồi kìa mình phải tấp vô đây thôi cái nhà xem thấy hay hay nhớ cho một like chia sẻ đăng ký kênh cho toàn nha toàn review cho cái nhà cùng xem nha cả nhà Đấy, xe chạy rồi đấy không biết chạy vô đây có lúng không chạy vô đây tấp cho xe nữa nó đi nữa không đúng nha cả nhà không có đúng đây là xe đang chạy này rồi toàn chạy qua ha hình như là không qua được á thấy xe bên mà nó chạy nó còn lặng lách này kia rồi toàn rắn toàn chạy qua bên này đỡ đỡ đỡ, đỡ ái nha cả nhà rắn chạy qua bên này đỡ mà review cho cả nhà nha tiếng thứ hai làm tới đây cả nhà còn phía bên này là là, là chưa làm phía bên này là đang đỡ mà mà tập kết mà là làm những công trình đó là những công trình nhỏ đó. đây này đây tập kết này đó, làm những công trình này xong rồi kêu múc đất chạy đó, xe kia xe kia bắt đầu chạy chỉ có toàn uh, chạy vô đây được thôi uh, ờ, ai ai đâu đánh vô đây rồi chỗ này sao qua qua được nhưng mà lúng á cả nhà qua được nhưng mà lúng á tông quay xe lại đi không dám mạo hiểm cả nhà vô lúng cái là như nằm trong này luôn á giờ đợi toàn chờ các xe kia đi hết đã toàn đang thấy cái một chiếc xe trên kia đang chạy xuống để toàn theo xe này cái chỗ này chỉ tập kết thì tập kết đó mà làm ừ, khung sắt rồi làm những cái cái bê tông nói chung là liên quan tới bê tông đó toàn đang thấy ơi chết rồi chết rồi nấp à nắp cho xe chạy vào rồi bởi vậy đi review như thế này khó lắm cả nhà review ở đây cái nhà mà ừ, xe mà thấy à, hay hay là thấy có ích cho mình thì nhớ like cho toàn một like nha like cho toàn một like xong rồi đỡ toàn có động lực cái toàn review nữa trên trên review như thế này chạy xe vô đây nhiều lúc á là đụng này đụng kia rồi à, bên cạnh đó là xe giờ dường như đường này này hiện tại cái nhà thấy không xe vừa nhà là chắc chắn là phải rửa xe rồi à, cho nên nó là cũng không không không dễ dàng gì đó mà review được một video đâu cả nhà chưa tính chưa tính chi phí tiền xăng khi mà chạy xe như vậy nữa nhưng mà toàn vẫn thích review cho cả nhà cùng cùng theo dõi cùng xem nó mà cập nhật mình đang đi là làng là làng ô tô chạy này cả nhà làng là là ô tô chạy này đó cái nhà xem thấy hay thì cứ nhớ bấm like nha nhà like chia sẻ chia sẻ cho cho những người khác cùng xem với Và bây giờ chúng ta đang đi xuống đây chúng ta đi vừa này và chắc là cái à, cái khung nghiệp thành phương kia hẹn à, hôm sau tuần rảnh tuần chạy qua tuần tuần review đi chứ bây giờ thứ nhất là cũng đã muộn rồi bây giờ là 9 giờ hai 9 giờ 30 rồi à, rồi cái thứ hai là máy tôi quay của toàn bị hết pin rồi cho nên chưa có thể quay được còn đang quay như thế này cả nhà xem à, tiếng số 2 à. nếu mà hình thành chạy bong bong bong như thế này sướng cả nhà bây giờ trên xe trên đoạn đường này chỉ có một mình toàn chạy rồi ngồi xe ben xe toàn ngồi xe ben chạy thôi rất hợp lý đúng không chạy cảm giác ờ, phơ lắm cả nhà sướng lắm khi công nghiệp khu công nghiệp hình thành thì uh, lúc đó chúng ta sẽ sẽ sẽ, sẽ, sẽ, sẽ ờ, uh, thấy được xe chạy cũng như là lúc mà phát triển á thì, thì dân cư vừa thì lúc ấy mới đông hiện tại thì chưa à, trên này trên này là cái nhà bất động sản ở đây nhiều lắm rồi tao đang chạy lại chỗ lâu chỗ lúc sáng đây rồi tới tầng đứng đây tầng uh, à, chụp vài tấm ảnh xong rồi uh, chúng ta vừa thôi nha rồi thì cả nhà xem thấy hay thì cả nhà hãy bấm like chia sẻ đăng ký kênh cho toàn nha à, toàn sẽ review tuyến số 2 cũng như tuyến số 1 tuyến 3 tuyến 4 vào những video sau toàn uh, sắp xếp thời gian um, gọi là những thời gian rảnh đó nha cả nhà tại hiện tại bất động sản hiện tại đang đang đứng á thì toàn cũng đang set up một cái mặt bằng để mà toàn kinh doanh thì cái nhà nào mà ủng hộ toàn thì lại mua ủng hộ toàn cũng được nó toàn đã sẽ ấp một mặt bằng nó toàn kinh doanh như vậy thì à, cũng có ít thời gian đó mà review lắm toàn chỉ tranh thủ thôi cho nên cả nhà xem thấy hay có bổ ích cho mình có hữu ích cho mình và giúp ừ, cho mình nhìn thấy được những cái à, hình ảnh mới nhất và các tiếng thì nhớ like cho toàn một like à, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh à, chúc cả nhà vào một ngày mới vui vẻ hạnh phúc và tràn đầy năng lượng nha và chúc cho những nhà đầu tư à, chọn được cho mình những cái vị trí cũng như là những lô đất tốt nhất để mà đầu tư à, có lợi nhuận cao nhất xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ à.